Xin chào các bạn đã đến với trận đấu ngày hôm nay. Chúng tôi là bình luận viên của trận đấu. Hãy nhìn đám đông khán giả trên khán đài xe vận động trông họ hết sức cuồng nhiệt trước trận đấu này. Và sau đây sẽ là quốc ca của Argentina. hiệp 1 đã được bắt đầu đường truyền về cho thủ môn Otamendi Pezela Bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của đối phương Nhìn bóng không được như ý Che bóng khá khôn khéo Pogba Đi bóng rất sung anh Gì luôn Rafford Không có gì cả Messi Wan Bissaka Tình huống che chắn tốt Đọc tình huống quá hay Nhanh hơn tất cả và chính xác hơn tất cả Bruno Fernandes Người đốt Lúc sau Phạm lỗi trọng tài đã có những nhắc nhở với cầu thủ phạm lỗi theo tôi thì tình huống của bóng này hoàn toàn xứng đáng phải nhận một chiếc thẻ vàng thủ môn quá xuất sắc đây là một pha lấy bóng từ đối sắc rất đơn giản Rashford rất nguy hiểm bóng rất hay penalty họ đã bị trọng tài thổi phạt penalty rất đáng tiếc động với các cầu thủ Mai United và các cổ động viên của họ. Đây đã phải là một trận đấu hoàn hảo hay chưa? Tỷ số được mở cho Manchester United chân vừa rồi Victor Lindelof Rất đơn giản Bất con Cơ hội Dứt điểm ập vào và ra chân rất nhanh kỹ thuật rất tốt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 giờ rất hấp dẫn Mason Greenwood quá hay đặt cái chân của mình cực kỳ khôn ngoan để lấy quả bóng từ chân đối phương rất thoáng phạm lỗi offside qua rồi khó khăn đã qua rồi Pezela phạm lỗi không hiểu ý nhau pha phối hợp không thành công đọc tình huống tuyệt vời Tagliafico chè bóng khá khôn khéo Aguero dứt điểm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 pha vào bóng rất nguy hiểm trọng tài đã rút ra một thẻ vàng đã để mất bóng che bóng khá khôn khéo tốc độ rất tốt Dybala quá hay đặt cái chân của mình cực kỳ khôn ngoan để lấy quả bóng từ chân đối phương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 đấu quá hay có quá nhiều những điều để nói về trận đấu này hai cầu thủ đá biên bên cánh phải bên cánh trái cũng đang cho thấy sự hiệu quả của mình Martial Rashford rất nguy hiểm sẽ có một tình huống ngang biên Pogba Họ thường gọi anh là một lá chắn thép Có vẻ là thế thật Pha bóng hỏng tình huống rất nguy hiểm Gặp cơ hội Rất tiếc là bóng đã đi không chính xác Hôm nay thì có thể nói là các ngôi sao tấn công đang có cảm hứng chơi bóng Vấn đề còn lại là hàng phòng ngự Có giữ được sự lạnh lùng hay không cái chân của mình cực kỳ khôn ngoan để lấy quả bóng từ chân đối phương quá hay đặt cái chân của mình cực kỳ khôn ngoan để lấy quả bóng từ chân đối phương pha pha bóng thiếu quyết đoán Pogba không được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 sút không đủ lực và đội hiểm hóc để có thể đánh bại được thủ môn Duy Hút Giữ bóng rất khôn khéo Tình huống đá phạt ở vị trí khá nguy hiểm Trọng tài đã rút ra một thẻ vàng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 bóng rất sung anh đội bạn vẫn rất chịu khó đeo bám và giữ cự ly đội hình hợp lý đường truyền hợp lý Pogba Lúc cao Lindelof Wan-Bissaka Và như vậy hiệp 1 đã khép lại. Chúng ta hãy cùng chờ đợi những sự thay đổi sau 15 phút giờ nghỉ giữa hai hiệp. Tỷ số đang là hai đều. Hiệp đấu thứ hai đã được bắt đầu. Radford cắt bóng rất hay một tình huống lên bóng có thể nói là rất thông minh. Harry Maguire. Lúc sau Đội bạn vẫn rất chịu khó đeo bám và giữ cự ly đội hình hợp lý. Fred. Lúc sau Wan Bissaka đọc tình huống tuyệt vời vẫn tiếp tục đi bóng rất bình tĩnh rất thoáng Messi Dybala mọi thứ đã qua đi không được Wan Bissaka Duy Rốt Aguero Mason Duy Rốt Messi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 Lúc sau Rashford áp sát Bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của đối phương Đập đồ rất tốt Cắt bóng rất hay Lúc sau tình huống bóng lót quá tốt mọi thứ đã qua đi Messi Harry Maguire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 trong một thế trận như thế này thì có thể phát huy hơn nữa những đường truyền từ cánh và trung lộ Fred. Vâng. rất đẹp và cứu thua rất tốt Messi một tình huống tuyệt vời phối hợp khá đơn giản Rafford nguy hiểm tốc độ rất hiểm không được Pressing rất hiệu quả Martial Rashford Một tình huống phạm lỗi nữa nhanh hơn tất cả và chính xác hơn tất cả pha phối hợp ừ, xứng đáng là một trong những pha phối hợp ừ, hình mẫu quá hay Aguero đội bạn vẫn rất chịu khó đeo bám và giữ cự ly đội hình hợp lý qua rồi thử thách đã qua rồi Dybala Martial Rashford quá hay đặt cái chân của mình cực kỳ khôn ngoan để lấy quả bóng từ chân đối phương một tình huống phạm lỗi nữa Fred tình huống bóng lót quá tốt một tình huống lên bóng có thể nói là rất thông minh tốc độ rất tốt một tình huống đòi tốc độ Messi một lốp chuyên nhau rất chắc chắn lỗi rồi tình huống quá hay Messi Không được Vẫn tiếp tục đi bóng Phát triển bóng sang bên phía cánh phải Thời gian còn lại là rất ít Messi Không được Như vậy sẽ có 2 phút bù giờ Lúc sau Chuyển hướng quá hay và tiếng còi man cuộc đã vang lên quý vị và các bạn thân mến buổi tường thuật trận đấu của đại truyền Việt Nam cũng xin được kết thúc tại đây cảm ơn sự đồng hành